tập 31. Để có nhìn rõ dung mạo của yêu quái đó không? Lúc đó trời tối quá, căn bản không nhìn rõ mặt. Nhưng dựa vào cách ăn mặc và cả dắt đi, hình như là một cô gái trẻ, khắp người còn tỏ hương thơm, hình như là hoa sen. Hoa sen à? Phù sinh kia đúng là uống sai rồi ngủ gục Mình thật quá sợ ý rồi Quá hồ đồ rồi Tiểu Duy Dương đại ca ừ, Huynh chưa tới doanh trại à Mội vừa định tới nhà bếp Làm bữa sáng Người khác thường sẽ không dậy sớm thế này Sau này cũng ngủ nhiều hơn một chút đi Đừng vất giả thế này nữa ừ. Tối hôm qua Sao ta không thấy muội Tối qua muội về phủ cảm thấy hơi mệt Nên về phòng ngủ luôn Gần đây sao không thấy muội mặc bộ y phục màu trắng Mà nhị đệ tặng cho muội Bộ y phục đó hôm trước muội giặt xong phơi trong sân Không biết là bị ai lấy đi rồi Có lẽ là nha hoàng hay tùy tùng nào Nhìn thấy bộ y phục đẹp quá Đã trộm đi mất Chuyện nhỏ nhặt này muội không muốn làm phiền Dương Đại ca Nên chưa từng nhắc tới Thế ta có thời gian sẽ hỏi giúp muội Sao trên người của muội là có mùi hương của hoa sen Hôm qua muội tới hồ sen đi dạo Chắc vì vậy nên quần áo của muội có mùi hoa sen Không biết trong hồ sen đó à. Rốt cuộc trồng loài sen gì Mùi hoa sen này Cả đêm mà vẫn còn thơm như vậy Tiểu Duy thích hoa sen đó Nên đã tiện tay hái vài bông làm túi thơm Tiểu Duy Mụ lại có thể trả lời tự nhiên như vậy Tâm kế nhanh trí như vậy Đúng là khiến người ta nhìn bằng con mắt khác Tiểu nữ đơn thuần tốt bụng khi xưa Sao lại trở nên khó suy đoán như vậy Huynh thật là ngốc Vừa rồi dạy Huynh rồi Mà còn để yêu quái chạy mất Thật cũng con mưu kế của muội Vậy mùa hãy nghĩ cách cho ta đi Lần này ta nhất định bắt được yêu quái Mùa cũng không phải là thần tiên Lấy đâu ra nhiều mưu kế như vậy Lần này tự huynh nghĩ đi Ta đã biết mà Đây không phải là mưu kế của sư đệ ta Đúng là nhà ngươi quỷ kế đa đoan Trừ khi cô là yêu Nếu không sao lại có nhiều mưu kế như vậy Cô ngày đêm mong nhớ Trịnh Đại ca quay về Sao cô không đi tìm huynh ấy Mà lại có thời gian tới Hoa Viên vào chơi Ta quên mất Trịnh Đại ca sớm đã có tình ý với người khác Căn bản là không để đến cô Nhưng cho dù thế nào thì giường hoa này cũng rất đẹp Một người không thấy được điểm tốt của người khác như cô Hãy thường xuyên đến đây thưởng hoa giải tỏa bực tức Có thể trở thành người khiến người khác yêu thích Tỏ người ta không khiến người khác yêu thích Cô nói trình Đại ca sớm mà có tình ý với người khác là sao Cô rút cuộc là quá ngu xuẩn hay là quá chậm chạp trình Đại ca đến Nam Cương đương nhiên là vì Lý Tịnh Còn không tiếc mạng sống bảo vệ cô ta Rõ ràng là thích cô ta Cô còn suốt ngày bám lấy người ta Không biết xấu hổ Cô đừng cho rằng ta tin kế ly gián của cô trình đại ca thích ai là chuyện huynh ấy Ta sẽ đi hỏi huynh ấy Sư tỷ Đừng có đuổi theo Cứ để cô ta đi hỏi đi Để cô ta sớm từ bỏ ý định đó Trịnh Huynh Huynh đang nhường muội ư Đâu có Là kỳ nghệ của Tịnh Nhi cao thôi Tịnh Nhi phải nhường ta mới phải Tại hạ xin kính phục Hiện nay Chỉ có A Liên là người ta tin tưởng nhất Nhưng Trịnh Đại ca chỉ coi mình như bạn bè Là tự mình tự đa tình thôi Tình gì vậy A Liên tỷ tỷ đang thích ai vậy ờ, Đâu có đâu phù cư A à, Liên tỷ, bây giờ ta có thể hầu hạ tình tiểu thư, hoàn toàn là nhờ ân tình hôm đó cô thu nhận ta. Cao nhuận cơ trong hộp này có công hiệu nhuận cơ dưỡng nhan, là ta đặc biệt làm cho cô và tiểu thư đó. xin như là quà trả ơn, mong cô nhận cho. A à, Liên tỷ, tỷ đừng trách muội nhiều chuyện. Lúc nãy muội nhìn thấy cách tỷ nhìn Trình Phó Quý, tỷ thích quân ấy phải không? Trước khi phụ cường kết hôn Cũng từng thích một người Nên cũng hiểu tâm tư của con gái Trịnh Phú Quý là một chàng hảo hán Văn võ song toàn Ai liên tỷ thích huynh ấy cũng là chuyện rất bình thường Nhưng mà Trịnh đại ca quá ưu tú Ta không xứng với huynh ấy Chỉ có Lý Tịnh mới xứng với huynh ấy A Liên tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, tình tiểu thư và Trịnh Phú Quý chỉ là tình nghĩa bằng hữu thôi. Cô thật sự cho là như vậy sao? Đương nhiên rồi, mỗi ngày nào cũng bên cạnh tình tiểu thư, chuyện này bộ cậu không rõ hay sao? A à, Liên tỷ, chuyện này tỷ không cần lo lắng. Tình tiểu thư chỉ chung tình với Dương hiểu Quý. Hơn nữa, trên mặt tiểu thư có vết yêu chú đáng sợ như vậy, tiểu thư và Trịnh Phó Quý không thể nào được. Ngược lại tỷ và Trịnh Phó Quý là một anh hùng, một nữ hào kiệt, thật là xứng đôi vừa lứa. Người ta thường nói nước chảy đá mòn. A à, Liên tỷ, chỉ cần tỷ theo đủ đến cùng Trình phó Quý nhất định sẽ thích tỷ Nhưng ta chỉ là một người trừ yêu Ngoài bắt yêu quái ta chẳng biết gì cả Ta làm thế nào chiều theo sở thích của huynh ấy Tuy tỷ là người bắt yêu Nhưng cũng là một cô gái Con gái quan trọng nhất là dung mạo Nếu như muốn được đàn ông thích Điều đầu tiên là phải có được một dung mạo có thể có được sự yêu thích của đối phương A tỷ, tỷ chỉ cần trang điểm một chút, sớm hôm ở bên cạnh Trình Phú Quý, nhất định có thể cảm động được huynh ấy. Cảm ơn cô, phụ cừ. A tỷ, đừng khách sáo. Tỷ và bạn Lan đều là ân nhân cứu mạng của muội, đương nhiên là muội phải báo đáp hai người rồi. Vào đi Bằng đại ca Quỳnh Doan tối mà phải đi ra ngoài tuần đêm Thật là dứt giả quá Mùa đã nấu cháo Quỳnh ăn chút đi Lót dạ Cô nương không cần đa lễ Cứ gọi ta là bằng Lan là được rồi Vậy sao được chứ Bàn đại ca Là ân nhân cứu mạng của muội Sau này muội nguyện làm trâu làm ngựa Hồng hà đại ca suốt đời Cảm ơn bác giác của cô nương Ta còn phải đi tuần Xin cáo từ Mình bị sao vậy Hoa mắt chóng mặt Nhìn nhìn không rõ gì cả Bằng ca ca Thái tước Sao mùa lại đến đây Mùa thấy huynh đi tuần đi một mình Nên đến đi cùng huynh Cô không phải là thái tước Cô là ai Vì chết đi Ngươi là yêu quái Linh Bảo Thiên Tôn bắt Hải Thông Văn, Thổ Địa Kỳ Linh, Lệnh Ngã Không Chân. Đồ ngốc! Huynh không sao chứ Thái tước Thật sự là mùi sao Huynh có nhìn thấy mùi không Ta nhìn không rõ thái thước Sao mụ lại đến đây Mụ là yêu quái tỷ Xin lỗi tỷ Lại hại tỷ phải hao tổn linh lực Bây giờ chúng ta phải làm sao đây Quỳnh ấy đã biết muội là yêu rồi Ta đã nói với muội Hãy tránh xa hắn ra Muội không nghe Bây giờ hối hận rồi Muội biết muội sai rồi Là muội quá bướng bỉnh Quá sơ ý Muội cũng không ngờ rằng sự việc Lại trở thành như bây giờ muội là yêu Hắn là người bắt yêu Hai người vốn không thể ở bên cạnh nhau được Bây giờ thân phận của muội đã bị lộ, ta và muội là tỷ muội, thân phận của ta cũng không nói mà tự rõ ràng. Tỷ tỷ, muội xin lỗi, muội biết sai rồi, sau này muội không dám nữa. Muội sẽ nghe lời tỷ. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nhất định không được để cho bàn Lan nói cho Dương Đại ca biết thân phận của chúng ta. Nếu không, không những không lấy được Kim Hoàng Tam Hiếu, mà Dương Đại ca còn cô ta là kẻ địch bỏ rơi ta mà đi. Thái tước Bây giờ có phải chỉ có mình bạn Lan biết thân phận của muội không Chuyện đến nước này Chúng ta chỉ còn cách ra tay Giết chết bạn Lan Không được Bởi vì cứu huynh ấy sao có thể giết huynh ấy được Nếu không giết hắn Mụ nói xem nên làm thế nào Mụi Nhưng không nhưng gì hết Thái tước Mụi đừng ngây thơ nữa Thân phận của mụ đã bị lộ Nếu chúng ta không giết hắn Sớm muộn hắn cũng giết chúng ta Nói không chừng Bây giờ bàn ca của muội đang bài mưu tính kế Làm thế nào để tiêu diệt chị em chúng ta Thái tước Không lẽ muội muốn nhìn tỷ tỷ việc sắp thành Lại hỏng Mất đi thiên hoàng tâm khiếu Lại mất cả dương đại ca Muội muốn nhìn ta hồn bay phách tán sao Không đâu Bàn ca ca không làm vậy đâu Quỳnh ấy không giống như A Liên Thái tước Muội tỉnh táo lại đi cho dù hắn không giống alien Nhưng vẫn là người bất yêu Mua đừng hy vọng hắn sẽ tha mạng cho chúng ta Hoặc là hắn chết Hoặc là muội Hãy nhìn tỷ tỷ chết Tỷ tỷ Nếu muội không nhẫn tâm Thì việc này hãy để cho ta Đừng muội giết muội giết Tỷ tỷ Yêu quái muốn hại bàn lan Cũng mặc đồ trắng Nhìn thân hình rất giống tỷ tỷ Bản tôn sợ ngươi chưa hết kỳ hẹn Thì đã mất mạng rồi Nên đặc biệt đến nhắc nhở ngươi Đề phòng Minh Thương ám tiễn bên cạnh ngươi Minh Thương ám tiễn Có thể là ai Tại sao gần đây không thấy muội mặc bộ y phục trắng mà nhị đệ tặng cho muội? Không lẽ là yêu nghiệt kia đã lấy trộm chiếc váy của mình làm chuyện ác nhưng tại sao phải lấy trộm y phục của mình hơn nữa chỉ giết người trong doanh trại là trùng hợp hay là cố ý giá họa không lẽ yêu quái đã trốn trong lý phủ tại sao mình không cảm nhận được không lẽ linh lực mà phụ sinh truyền cho mình là yếu như vậy Nhưng mỗi ngày mình đều dọn dẹp trong phủ Không thấy có gì khả nghi cả Trừ khi là Biệt uyển Chỉ có biệt uyển là mình chưa bao giờ vào Gần đây thái độ của Lý Tịnh kỳ lạ như vậy Có lẽ là chỗ của ta có vấn đề Tiểu thư Không phải tiểu thư nói trưa nay Dương Hiệu Quý sẽ đến ư Sao vẫn chưa thấy vậy Có lẽ quân danh có việc Chúng ta đợi thêm một chút đi Tiểu Duy Tiểu Duy Dương đại ca Mùa thấy hoa đổ quyên trong giường nở rất đẹp Nên hái một ít đưa đến cho tình nhi Lúc trước ta mùa nói với ta Mùa ấy không thích hoa đổ quyên ờ, Chuyện này mùa không biết Thế hoa này thôi bỏ đi Tiểu Duy Ta biết muội hy vọng tâm muội sẽ vui vẻ hơn Nhưng hiện tại tâm trạng muội ấy chán nản Để tránh giống như ta lần trước biến khéo thành dụng Muội vẫn là cứ thử ý muội ấy Cố gắng giảm thiểu Giảm thiểu gặp mặt phải không Tiểu Duy hiểu rồi Muội sẽ cố gắng không đi làm phiền Tịnh nhi Tiểu duy, Thì ra mùa biết pháp thuật Là Thanh Phu Nhân dạy mùa đúng không Thanh Phu Nhân tặng muội một chuỗi ngọc Trên chuỗi ngọc này có chiếc pháp thuật Thì ra là vậy Chuỗi ngọc này thật đặc biệt Dương đại ca Không phải huynh đi tìm tịnh nhi rồi ư Tiểu Duy Ta biết gần đây vì chuyện của ta muội mà muội chịu rất nhiều ấm ức. Nhưng muội yên tâm, giờ hứa của ta với muội trước giờ chưa từng thay đổi, cũng chưa từng dao động. Ta không bảo vệ được tốt cho ta muội, để muội ấy bị tổn hại, ta không bảo vệ tốt cho muội, khiến muội trong lòng buồn bã. Đây đều là lỗi của ta, Dương đại ca, huynh đừng nói như vậy. Tiểu gì cũng có chỗ không đúng Không Đừng do ta xử lý không chu đáo Tiểu Di Ta thật sự rất muốn bảo vệ cho Mùi. Tuyệt đối không ít hơn chút nào so với ta Mùi. Mùi có hiểu ý của ta không? Ừ. Sau này Tiểu Duy sẽ không bao giờ tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt đó nữa không phải, ta không phải là ý này Thật ra điều ta muốn nói là Ta vâng hy vọng muội ở bên cạnh ta Không cần phải nhẫn nhịn chịu đựng Nếu có chuyện gì không vui Muốn nổi giận thì cứ nổi giận Thậm chí đánh ta cũng được Bởi vì ta ở cạnh muội Là chuyện cả cuộc đời Cho dù sau này gặp phải trở ngại gì Ta cũng hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn với nhau Đôi bên tin tưởng lẫn nhau Dương đại ca Bộ cũng hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn với nhau Nhưng huynh đối với muội đã thật sự thẳng thắn chưa sáng nay ngồi dọn dẹp phòng của huynh phát hiện được một mảnh của chiếc váy trắng như vậy là sao miếng vải đó là do bạn lan lúc bắt yêu quái lấy được trên y phục của nó vâng Nhưng đại ca huynh phải tin muội Chiếc váy đó bị người ta lấy mất Thật sự không phải do muội Ta biết ta tin muội Ta không nói chuyện này cho muội biết Là sợ muội sẽ sợ hãi Thật ư Quynh thật sự Chưa từng nghi ngờ muội à Thật Chúng ta ở bên nhau tiếp xúc đã là như vậy rồi Chuyện gì muội cũng suy nghĩ cho ta Sao muội có thể làm hại huynh đệ của ta được chứ Ta tin muội Ta chưa từng nghi ngờ muội Cảm ơn huynh Dương đại ca Cảm ơn huynh đã tin muội Xin lỗi huynh Dương đại ca Đợi Tiểu Huy trở thành người rồi Sẽ không giấu huynh chuyện gì nữa Tiểu Huy Tuy rằng muội giấu ta một số chuyện Nhưng ta vẫn tin muội Trốn cái gì mà trốn Đến tỷ tỷ cũng trốn sao Tỷ tỷ Mùa không trốn Chỉ là Chỉ là Là không nghe lời tỷ tỷ Chưa giết bằng Lan phải không Không phải Mùa không tìm được bằng Lan Cũng không biết quân ấy đã đi đâu rồi Ta thấy là muội chưa đi tìm thôi Bây giờ muội sẽ đi tìm ngay Nếu như không à? tìm thấy à? Muội cũng sẽ không trở về Được rồi chứ Yêu quá kia giám hại đến mình và Dương Đại ca cho dù linh lực của mình có hạn Mình cũng không thể bỏ mặt không lo được Lưu Binh Đầu Dương Hiệu Quý Giờ dần đã qua Đã sang giờ máu, Trời cũng sắp sáng rồi Đêm nay coi như được bình yên vô sự Yêu quái ra ta độc ác Lại không để lại dấu vết Vẫn phải nhắc nhở các huynh đệ Phải cẩn thận Không được lo là Hiệu Quý yên tâm Mấy hôm nay Ta đã dặn cho các huynh đệ Không biết bao nhiêu lần rồi Chỉ cần họ không đi một mình Thì sẽ không có chuyện gì Lưu Bình Đầu Quỳnh giấc giả cả đêm rồi Tối nay là có gió lạnh Quỳnh mau về nghỉ ngơi đi Ta không sao đâu Chỉ là hơi bị khô hỏng thôi được rồi quân đừng cố nữa Mau về doanh trại nghỉ ngơi đi Vô lỡ bị nhiễm phong hàn thì nguy mất Vậy làm phiền Dương Hiệu Quý Ta về trước đây Được Đi thôi Đi thôi Dân Đi Lưu đại ca Huynh ho nhiều như vậy Sao không mặc thêm áo vào chứ ta hồ đồ quá Ta đã mang thêm áo khoác để ở cửa thành Ở cửa thành Huynh hãy đợi đây Ta giúp Huynh đi lấy Mau lên nhé Ta ngồi trên cầu đợi đó không phải người về danh trại cùng lưu bên đầu rồi sao Tại sao lại quay lại Dương hiệu quý áo của bên đầu để quên ở cửa thành Ta giúp huynh nãy đi lấy Vậy chỉ còn một mình hắn sao Không hay rồi nào rồi Không sao chứ Ta không sao Ta không sao Nhưng người quý May mà ngài đến kịp Nếu không thì mạng của ta đã bị yêu quái lấy đi rồi Quân có nhìn rõ tướng mạo của yêu quái không Tốc độ nhanh quá Chỉ thấy một cái bóng trắng lướt qua Rồi không thấy gì nữa Thanh phu nhân tặng cho muội một chuỗi ngọc Trên chuỗi ngọc này có chút pháp thuật Tiểu Duy Tiểu Duy Mở cửa đi Vừa ra đây Dương vâng, đại ca Tìm một có việc gì à Huynh vào đây ngồi đi Dương vâng, đại ca Huynh ngồi đi Bùa rót lại cho Huynh Dương vâng, đại ca Rốt cuộc có chuyện gì vậy Tối hôm nay Yêu quái móc tim lại xuất hiện Ta lo muội có chuyện Nên đến đây thăm muội Yêu quái đó bắt được chưa Ta đến muộn một bước Để nó chạy mất rồi Nếu muội không sao ta yên tâm Muội nghỉ đi ta về đây Huynh cũng đã mệt cả đêm rồi Mau về nghỉ đi Được đi cẩn thận May mà mình có một chú ngọc tương tự Có thể che đậy được Hy vọng là mình lo xa Dương đại ca không ngặt được viên ngọc đó Yêu quá kia đã bị thương Mấy ngày tới chắc chắn sẽ không ra ngoài hại người nữa Mình không thể để lộ sơ hở nữa Nếu không sẽ khiến Dương đại ca nghi ngờ Tiểu Duy Mùi vẫn đang gạt ta Mùi rút cuộc là ai Quỳnh ấy à Cái này Quỳnh nhất định phải nhận Để tránh ra sao chứ Không sao Không sao đầu ngốc Người có người tốt kẻ xấu Không lẽ yêu quái đều là xấu cả sao Yêu quái Thì ra cũng có người tốt người ấy chưa từng hại mình Còn một lòng tốt với mình Đã mấy lần cứu mình Đã giúp mình người ấy chưa từng hại người khác người ấy là yêu quái tốt Hơn nữa mình thích muội ấy Cho dù muội ấy là yêu quái thì sao nào Đúng Mình phải nói với Thái trước Để muội ấy đừng lo lắng Thank you. Chỉ cần mình giết huynh ấy tỷ tỷ sẽ không sao Mình nhất định phải giết huynh ấy Thái tước Hãy đưa tay cho ta Hãy tin ta Sau này ta sẽ không làm hại mùa nữa Huynh ấy đã biết mình là yêu rồi thái Tước Cho dù lúc trước ra sao Sau này thế nào Cho dù xảy ra chuyện gì Ta cũng không muốn rời xa muội Ta đã nghĩ rất kỹ Cho dù muội là ai Đối với ta mà nói Vẫn chỉ là người đưa ta đi uống rượu Nói ta là đầu ngốc Còn luôn rút giận lên đầu ta nữa Ta chỉ tin vào những gì ta nghe thấy Ta cảm nhận được Cho dù sau này có chuyện gì Ta đều không muốn rời xa muội Ta đã hứa với tiểu duy tỷ sẽ chăm sóc tốt cho muội, không để muội chịu khổ. Dưới tay Nguyệt lão này, có Nguyệt lão làm chứng, bà Lan ta không chỉ muốn làm bạn với Thái Tước, còn muốn trở thành người mà muội yêu thương nhất. Nếu muội đồng ý, ta sẽ đeo sợi dây tơ hồng này lên tay muội. Chúng ta sẽ là một đôi, sống chết có nhau, mãi không xa rời. Nếu muội không đồng ý So với việc ta đau lòng đến chết Hy vọng muội giết ta đi Huynh không sợ sư tỷ Huynh và người khác phản đối ư Không lẽ Huynh không bận tâm Ta chỉ quan tâm đến muội Thái tước Muội vẫn nói ta là đồ ngốc Thật ra muội mới là người hồ đồ Chúng ta yêu nhau Là chuyện của chúng ta Không liên quan đến ai hết Chúng ta yêu nhau Chỉ cần biết đến cảm giác của chúng ta Quan tâm đến người khác làm gì chứ Bộ không nói Tức là đồng ý rồi Bằng ca ca Huynh đối với muội thật tốt Cảnh tượng này Ta đã mơ thấy Không biết bao nhiêu lần rồi Chỉ là Lần nào cũng <laughs> Bây giờ thì tốt rồi Thái tước Cảm ơn muội Đã đồng ý ở bên cạnh ta Sư tỷ Dương đại ca Tiểu Duy tỷ Đệ và Thái Tước đã thề nguyện giúp Tề Nguyệt Lão Chúng đệ sẽ yêu nhau Tới đầu bạc Đăng Long Mãi mãi không xa rời Cô làm gì vậy Tao quản sư đệ của ta Liên quan gì đến người ngoài như cô Không cho cô mắng cô đấy Cô đấy bây giờ là của ta rồi Nói bừa Hai người chưa thành thân Cũng chưa bái đường Sư đệ của ta là người của cô rồi ư Cô không biết xấu hổ Sư tỷ Tỷ đừng làm khó Thái Tước nữa Bây giờ mùa ấy là người của đệ Đệ cũng là người của muội ấy Đệ bị ả yêu nữ này làm cho lú lẫn thôi à Đệ quên đệ là người bắt yêu ư Đệ mang theo cô ta làm sao bắt yêu trừ ma được Đệ xứng đáng với người bắt yêu 13 đời trước không ờ? Đệ quên mất cha ta vất giả Nuôi dạy đệ thế nào à Sư tỷ Đệ đâu có nói sẽ không làm người bắt yêu nữa Đệ mang theo cô ta làm sao giết yêu trừ ma được Thế thước cũng biết pháp thuật Còn có thể giúp ta một tay nữa Ta biết để thích cô ta Tại vì cô ta xinh đẹp đúng không Đợi cô ta già rồi 10 năm, 20 à, dạ. năm, 30 năm à, sau dạ. Để cô thích cô ta nữa không Tới lúc đó đợi làm lỡ chuyện giết yêu trừ ma rồi Để không hối hận à Sư tỷ để thích thái tước Không chỉ vì mùi ấy xinh đẹp Tính tình mùi ấy rất tốt Đối với đệ càng tốt Nhưng đương nhiên Trong lòng đệ thái tước là cô gái xinh đẹp nhất Dạ. Được Đệ không nghe lời ta đúng không Sớm muộn đệ cũng hối hận Sư tỷ dạ, dạ, Người và yêu khác biệt Thái tước Mùa sẽ phải chịu khổ rồi Thái tước Mùa nghĩ kỹ chưa ừ. Tỷ tỷ Mùa nghĩ kỹ rồi Mùa không thể rời xa bà ca ca được Cũng như tỷ không thể rời xa Dương Đại ca Đại ca chúc mừng hai người Bằng Lăng Sau này đệ phải đối xử tốt với Thái Tước Đương nhiên rồi Dương đại ca Huynh cũng phải đối tốt với tiểu di tỷ đấy Chúng ta đi thôi Đừng làm phiền Dương đại ca và dạ. tỷ tỷ nữa Dương ừ. đại ca Gần đây Sao quân lại lạnh nhạt với muội như vậy Có phải muội đã làm sai chuyện gì không Nếu muội làm sai chuyện gì Quân nói cho muội muội sẽ sửa sai Không Muội không có gì sai cả lẽ Huynh ấy đã biết Không lẽ bàn Lan Không Không thể nào Thái thú sẽ không cho hắn nói đâu Suốt cuộc là tại sao Mình đã làm gì sai nào Sai ở việc con tin con người Hai người vốn không nên ở bên nhau Bọn ta sẽ ở bên nhau Bây giờ hắn đã bắt đầu nghi ngờ con, không còn tin tưởng con. Sớm muộn hắn cũng biết thân phận của con. Cho dù hắn không chắc chắn được thân phận của con, nhưng hắn đã không còn là Dương Anh trước đây nữa. Sự dịu dàng quan tâm của hắn đã dành cho Lý Tịnh rồi. Không đâu, ta sẽ không để cho huynh ấy phát hiện ra. Bà đi đi, chuyện của ta không cần bà lo ngay cả một chút niềm tin cũng không có còn nói gì tới hạnh phúc bây giờ trước mắt con chỉ có hai con đường một là rời xa hắn ờ. hai là giết hắn đủ rồi dân mệnh của ta ta sẽ tự làm chủ không cần bạn nhúng tay vào nếu hắn có thể giống như bạn lan đối với thái tước thì ta sẽ không giết hắn nhưng hắn sẽ không như vậy hôm nay việc nghi ngờ con là yêu mà tình cảm dành cho con đã bị dao động, chứng tỏ tình cảm đó vốn không chắc chắn. Hắn sẽ không từ bỏ thế tục ở bên cạnh con đâu, càng sẽ không vì con mà từ bỏ tất cả. Nhưng ta không cần. Huynh ấy vì ta mà từ bỏ tất cả. Chuyện đó, một mình ta làm là được rồi. Đợi khi ta trở thành người, ta có thể ở bên huynh ấy suốt cả đời. Cũng sẽ không có ai nghi ngờ thân phận của ta nữa Hắn đã nghi ngờ con một lần Thì có thể nghi ngờ con lần thứ hai Tiểu Duy Con hãy tỉnh táo lại đi Ta rất tỉnh táo Ta tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào Ta biết rõ thân phận mình muốn gì Ta yêu Dương Anh Ta cần tình yêu của huynh ấy Yêu à Chỉ là thứ tình cảm hư vô thôi Lúc trước con vì Dương Sinh mà động lòng Nhưng hiện nay không phải con cũng yêu Dương Anh như vậy ư Đợi sau khi mẹ giết chết hắn Con sẽ quên hắn nhanh thôi Bà đừng nói nữa Ta sẽ không để bà giết Quỳnh ấy đâu Kiếp trước Ta đã để lỡ Quỳnh ấy Kiếp này Ta sẽ không thể để mất đi Dương Đại ca nữa Từ lúc mà hắn nghi ngờ con Thì con đã mất hắn rồi Không Huynh ấy chỉ là Chỉ là nhất thời dao động đoán bừa mà thôi Ý mẹ đã quyết Không giết Dương Anh không được Không Con không cản được mẹ đâu Được Ta không cản bạn Bà đi giết cô ấy đi Đến lúc đó Ta sẽ tự hủy hồn phách Không mong được cùng sống Chỉ mong được cùng chết bên nhau nếu huynh ấy không còn Ta cũng không còn gì luyến tiếc Không còn gì luyến tiếc à Vậy mẹ thì sao Mẹ vì con mà dốc hết tâm huyết Nhưng trong lòng con chỉ có Dương Anh Sao ta lại sinh ra một đứa con gái như con Bà Đường Đường là phu nhân hộ tộc Sao có thể có con gái được Tiểu Di là một đứa con quan Không có mẹ Con đã làm tổn thương trái tim của mẹ Tiểu Duy từ lâu đã không có trái tim rồi Ngoài Dương Anh ra Ta không cần ai hết Kể cả bà